không núp thằng nào kìa xong rồi nhuộm ơi ôi rồi ơi ơi cả ba thằng sấy xe lỗi vậy cảm yeah yeah em mù em mù mất cảm ok yeah yeah one squad in the boot camp one squad Oh, mm, uh, trolley team, trolley team. Oh, uh, oh no. Oh, oh no. Oh. Oh my god. Careful, careful. Yeah. Oh, two minutes. The fuck. Uh, trolley team. Oh, nice. Đồng thế nhở, mất càng đồng thế nhở bạn ơi Rõ luôn nhé Fuck Bốt bốt bốt bốt I have no ammo, I have no ammo The Yeah, um, oh, ammo five ammo. Oh no no, uh, yeah yeah Okay Follow me got supplies. Okay. Hey, number three. Follow me. Knock one. clear cover me cover me okay okay okay okay wait wait wait wait wait ok fuck? Sampai Help. Hear me, hear eh, me. At the back, at the back, at the back. Okay. Oke oke. Oke oke. Oke oke. An an an people. Oke, okay, kalian. Ya. Yeah. Ok. Có nhà một trong đúng không ạ? Đi rồi. Ok. Bắn ngoài bô là chỉ được cái xe thôi. Cái xe thì xe bọc thép đi sao ấy. Bắn rồi ok có xe tới này một viên có hai xe luôn nhớ là còn xe bên này xe bên này ở cái chỗ lúc nãy mình ấy không không không ở gần mà đâu ngoài đây này từ từ đó ok đang quay lại này đang quay lại này khó chịu quá nhỏ từ từ nó nó nó còn một thằng thôi sấm mốc sấm mốc thôi từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh máu luôn nhá máu luôn nhá máu luôn nhá đánh đây đánh đây hả không không không không không lúc này ôi rồi ở đâu mà không lúc nhỉ lúc này Ồ, còn một thằng kia nó, nó đang được thính à? Cẩn thận nó lấy được ốp đấy. Nó không chạy được đâu. mình tĩnh, mình tĩnh. Yếu rồi, yếu rồi góc này Team khác, team khác Cắt quá, nhiều, nhiều tim quá, nhiều tim quá Cẩn thận này Ừ Team khác đấy, team khác đằng sau đấy Mình mình mất mũ rồi, mất mũ hai rồi nó, nó, nó, hỏng hết rồi Cắt thế nhở Ừ, chạy, chạy, chạy, chạy đi, đi, đi, đi, đi. Chúng ta ờ, rồi nó bắn nhỉ ngọc còn thằng nữa còn thằng thứ hai hai trăm mươi nữa hai trăm mươi nữa đá nè ai đã đủ má cái cây mà ôi rồi sao không nốc nhở mình bắn một viên này kìa à ngũ ba thảo nào outra, outra, outra, outra, outra, bồ mày ở ngoài nè bố ơi em ở đây cơ mà tí nữa về trả thù chết quer aquilo Bây giờ chế chữ nốt cả. À? Bây giờ oh nice. Oh, nốt tu. sợ ở đấy Ờ, w W W Tu zero zero Oh no. Two people, two people, two people, two people. Wow, hay vậy. Biết là có thằng ở bên này rồi.